Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Biệt thự hai mặt tiền hòn Bồ Thái Phiên phường 12, diện tích 218m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Nam, đường 6m, kết cấu một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách chợ, trường học 700m, cách đường 723 khoảng 300m, giá 11 tỷ đồng. Nhà Hồ Xuân Hương phường 12, diện tích 54m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường xe máy cách đường lớn 30m. Kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có ban công. Cách trung tâm Đà Lạt 6 km, cách hồ than thở 200m, gần chợ, trường học, ủy ban, cây xăng, trạm y tế. Giá 4,5 tỷ đồng. Nhà khu quy hoạch Phan Đình Phùng phường 2, diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường nhựa xe hơi 5m. Kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, tầng lầu cho thuê làm văn phòng. Cách chợ Đà Lạt 1 km, xung quanh đầy đủ tiện ích, giá 13 tỷ đồng. Nhà Yết Kiêu phường 6, diện tích 63m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Nam, đường xe máy 2m, kết cấu, một trệt một lửng, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 3 km, gần chợ, bệnh viện tỉnh, cây xăng, giá 2,9 tỷ đồng. Nhà hẻm Mạc Đĩnh Chi phường 4, diện tích 26,6 m2,